Đỏ Vàng Xanh da trời Xanh lá tôi xếp hình cho em chơi Chơi với chị Được rồi, của em đây Không phải, không phải Không thích đâu, em không thích màu này Em không thích đâu Hả? Đỏ, vàng, xanh lá ra trời Đây, đây em thích chi à. Màu đỏ rất đẹp Màu em thích đây rồi Màu đỏ rất đẹp màu em thích đây rồi Kẹo, kẹo, con thích ăn kẹo Cho con xin, xin quê kẹo Được rồi, của con đây Không phải, ừ. không phải Không thích đâu, con không thích màu này con Không thích đâu Ờ? nọ vàng xanh lá ra trời đây đây con thích chi à, kẹo màu vàng con thích đây rồi kẹo chanh rất ngon đây rồi kẹo màu vàng con thích đây rồi kẹo chanh rất ngon đây rồi Được rồi, của con đây Không phải, không phải Không thích đâu, con không thích màu này Con không thích đâu Đỏ vàng xanh lá ra trời Đây đây con thích chi Chọn màu bát này màu xanh ra trời Chọn màu bát này màu xanh rất tươi đẹp <laughs> à, à, à. chiếc dù Khi đi mưa hãy mang dù Được rồi, của em đây Không phải, không phải Không thích đâu, em không thích màu này Em không thích đâu ừ. Đỏ, vàng, xanh lá ra trời Đây, đây em thích chi Dù màu xanh lá đây rồi Dù xanh lá cây này màu xanh lá đây rồi chọn xanh lá cây này I am. cake, making a cake Chúng ta hãy cùng chơi trốn tìm thôi Một Hai Ba Bốn Năm ha Sói lớn đáng sợ đang đến rồi đây à. Mau mau thôi ôi sói đến kìa ừ. Sói đến kìa Hãy mau chạy mau mau thôi ôi soi đen kìa lên xe bé chạy mau bóng quay xoay nhanh nhanh cho bánh xoay tròn bánh xoay tròn bánh xoay tròn bóng quay xoay nhanh nhanh cho bánh xoay tròn ta khám soi đèn kiếm hay mau chạy Mau mau thôi Ôi soi đèn kìa Đèn xe Bách chạy mau Còn quay xoay nhanh nhanh Cho bánh xoay tròn Bánh xoay tròn Bánh xoay tròn Cùng nhau ta vui chơi ca hát vui nhộn Bé thần vui ¡Ja, ja, ja!